Có suối để tắm à? Xa dạ. Xa? Vâng Ừ, từ đây xuống bao nhiêu cây? Kia, đi theo suối xuống, ruộng Ui dồi ôi, thế thì ờ, thành 3, 4 cây số rồi Thế thì ai mà ừ. đi tắm này. Ừ Đi tắm ruộng ấy Ui, tắm ruộng á <laughs> Tắm ruộng thì chú không tắm được chú thì tắm suối thôi <laughs> nóng quá rồi xem ờ. là gần đây ờ, có suối không bảo các cháu đưa xuống suối tắm mà không có xa lắm đây, gần ba cây số cơ mà các cháu bảo nếu mà có tắm thì xuống ruộng tắm <laughs> xuống ruộng để tắm mới ngon à, à xuống ruộng để tắm mới ngon à hay đấy nhỉ đấy con chim này con chim này đây đây đây. ừ. như con gà nó ôi trời nhanh lắm đây đây đây đây cái này là ừ. ngon không ngon nhỉ ở dưới ruộng kia à dưới ruộng này đi xa quá à? xa chú cháu mình vẫn đi được mà sao đâu Ồ, nhìn ra xa mình kia là có dụng một thang mình. hiện tại là 12 giờ trưa nắng rồi đấy đi xem à, các cháu nhỏ dẫn mình đi xem cây dứa dứa này mình của hàng xóm trồng Hmm. Cường Đúng không Nhưng ra chưa ra quả nhỉ Ra đâu Đâu Quả, quả to Ừ đúng rồi Ừ, cho chín rồi. Ừ, cho chín rồi, ra nhiều. Có. Ồ. Ồ, nhiều nhỉ? Ừ. Đúng không? Nhưng mà chú viên này Chưa chưa chín. Chín màu nó sẽ vàng vàng. Rất là chín ngày sau. Đào tàu đã. Cứ đã. Không, có đấy chưa? Đã bể rồi. Bể rồi. À, bị gãy. Ừ. Chỉ tao không được đá. Có đấy à? Bị gãy rồi đây đây đây cho mình xem cái này bị gãy đây này bị gãy rồi cái này còn xanh mang về xào được thôi chín mới ăn được đúng rồi xào với lòng gà ngon chính xác mấy cháu này biết hết chín mới ăn được chưa chín cũng ăn được ăn được nhưng mà nó không ngon nó không ngọt đây là giang thấy là ờ, bà con đây là làm được chỗ ờ, bậc thang bằng nước này ở quê giang ấy Người cho bây tư già thì không làm được không uống nước ừ, Rất nhiều luôn nhỉ Nhiều là Con này là chưa chín Rồi ra cháu số cầm là chưa chín Xanh như các cháu bảo là xào ăn được Nấu canh ăn được À À Mấy cháu nhỏ phát hiện đây có một tổ chim Chim gì đấy nhỉ? Chim chích à? Chim à, chim Chim Chim hào á? Ô, cây, cây này nó bé quá nhỉ ờ, <laughs> Làm sao trèo lên được xem được Đi lên mà Chị mày Bà tôi Các à? bà chỉ cho tỉnh tôi Anh chị biết Đấy mình có tên chị biết là xem Lấy cây về à Lấy cây về chọc À lấy cây về chọc xem Chị ớt này Chú nó nha. Cái lên đèo nào Ui tổ chim Cây hơi ngắn rồi Ui tổ chim Tổ chim đấy Ui chọc cây luôn đi ai không cây nó ai không chiều được <laughs> ai phát hiện ra nhỉ ai phát hiện ra nhỉ có tí nó chọc thử xem là có con hay không ấy thì các cháu bảo bắt về nuôi còn à, có trứng thì để, để nó ấp đã hy vọng nó là con trầu màu nhỉ có, trứng gì thôi phải nối cây và nối cây vào đi tìm ma đi <laughs> đây là con à, chim à, sẻ là một hai là con chim ri là ăn thóc ăn lúa ờ, đúng rồi đấy con chim ri nóng quá mọi người có chưa hình như là chưa có hay sao ấy có chứ có thấy mẹ bay đâu đâu mà có thấy con mẹ nó bay ra đâu nhìn là nó có trứng hay sao ấy không là mình mình dọc chọc biết ngay mà có trứng ờ, nó không ấy không động tính gì trứng rơi đầu Chú nghĩ là nó đang à, có trứng đây Chứ chưa có con đâu Nó con là nó sẽ anh ấy kêu ngay Không có tin nào Không có tí nào về đây thì Đấy, cái bảo chú bảo rồi một là nó có con thì sẽ bay ấy, nó không con nó đang về làm thôi. Uh, không có con nhỉ, không có trứng. Chú thấy một cái nó, nó đang làm. Thấy một cái tổ chim có trứng rồi. ở đấy ở đâu? Xa. xa. À. à ở đây rừng cây mà ờ, xung quanh rừng cây là con ờ. chim hay làm tổ cháu mình đi xem có quả dứa nào chín chín vặt về ăn nhỉ quả đầu nữa mà chim mua là có hay không có quả đấy ấy, có. có quả đầu ở ừ, có bên kia mới có nhiều u thế à ừ. thế phải sang bên bên kia à? bên trong nhà kia không ở ấy. ai ra nhỉ đây cũng có quả đầu thế à? đầu đầu rất là ngon đâu đâu như nào à đấy à? ăn được không bên kia cũng có quả đầu mà à thế à nhưng mà quả đầu đầu oh. Quần không quá mọi người Lúc nãy chẳng có à? Quả nào ấy à, Nhưng mà ăn được chưa? Ăn được rồi Ăn được rồi Dưa chuột Ui dưa chuột nữa Ui nóng mùa Toát đi với các cháu không nổi đâu Bà quen ờ, cái uh, sức nóng đây rồi Bây giờ đi mượn Cô đi sao? Cô đi sao? Đi xa máy đâu Thì có, có dưa chuột bên đấy thật à? Dưa ừ, Có thật Nhưng mà có quả không? Có Thế nên biết là mình có sang để ăn quả dưa chuột được không nhỉ? nhưng có quả này tôi thế đấy à đấy à có một ờ, kia đấy nhưng mà có đi được không ờ, các cháu có đi được không đi được đi đi thôi ngồi mình thấy mù mù kia đi đi bộ á nãy ông ừ. chú kia ờ, cháu đang ừ, lê ờ chú về chú đi vô ừ. mà cần ờ đi đi ơi cháu đi trước đi dân chú đi đi đi chết mình biết nè cháu không đi đâu cháu đi thì nào đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi Đúng rồi, đi ăn của rốt chuột đi Đúng á Cháu không đi, sao chú dám đi được Rốt chuột này là của ai trồng hay như nào Chuột cháu trồng Hả? Cháu trồng À, của nhà cháu à À Đó là của nhà cháu uh, chúa trồng Không biết là có quả hay chưa Xem xem uh, nóng quá các cháu nhỉ vâng mình có răng đấy <laughs> Nóng nóng Cái cháu trên này toàn đi chân đất thôi Cái cổ danh này quen rồi sao Thì cái đau Đang rốt chuột này, đang quả đầu này À, rốt chuột ăn quả đầu À, đu đủ nữa Đu đủ cố nữa mà Rốt ừ. với chiêu rồi Nhưng mà không biết có ngôi này không biết đi như nào Ui chi Chi Dưa trồng như nào Chi Quả dưa trồng rất nhiều Ở chỗ nào chỗ nào Chó tóc bên kia Có thể đi thôi Đi thôi nhưng mà có Mình với một kiện Đi lên ruộng à, Chó mà Chó bảo là đi chơi đến tối luôn mọi người <laughs> Mà đi nó trời nắng trăng trăng 38 độ mà cứ đi uh, đến tối thì đúng rồi À. Đi đường này đi Đường này đi không được cơ Lấy yeah. Đường này đi à? kia đi sang này lên đường con ạ để mưng mười đường à ui đấy hái quả xoài ăn luôn hết à, rồi. thế là quả xoài ngọt đã ăn hết rồi vâng còn xoài chua là vẫn còn một hai quả rồi đấy ăn không được đâu à ăn không được đâu ăn về mình ăn một đi lại đá rồi ăn ăn một à thế à, à. đây có vườn sắn này Ôi, đi nóng này nhỉ? Nóng đấy. Nóng. Chú còn thở hết uh, hơi rồi đây. Sắp ăn quả thì đi luôn. Ừ. Đi luôn, có quả để ăn. Thấy uh, ờ, vườn sắn đi, mình người trồng được một chút thôi. Đúng. Đã, nhưng mà nó lên quả còn răng nữa. Đấy. Ừ. Đúng còn từ từ đó. Có, có cái răng đấy. À thế à? À lên đường này nữa à? Ui dồi ôi. Ôi, mệt thế nhỉ? Phải đi qua vườn sắn này cơ à? nóng quá May ờ, được sự ờ, trải nghiệm Các cháu ờ, dẫn đi rừng xem là có quả dưa hay quả dứa thì quả đào ăn không nhưng mà quả đào bé ơi. Ờ Ui. Bé cũng ăn này Bé cũng ăn Bé cũng ăn, ăn hết luôn không về À đến rồi nhà cháu rồi Đi chơi đến tối luôn Đây là rồi Chơi đến tối là chúng không đi được đâu Mệt lắm Rồi rồi Về về Đây là dọn nhà cháu, đây cũng là ruộng nhà cháu à đấy à không ừ. có à vậy đi chơi ruộng nữa không đi chơi ruộng thôi nhỉ ba trái thì không phải nhà cháu rồi à đấy à hết rồi ừ. mấy cấy ui ôi sao cứ lên dốc này không có dốc kia không có mà lên lên dốc gốc dốc ừ. mới có ui. Ừ. Ừ. Ôi, lên tận kia rửa mặt đi ui rồi mệt quá lên lên kia rửa mặt đã à đây à ừ. rồi ta đâu nhốt tỉ kia lại ui một con gió thẳng qua mình cảm thấy là mát hẳn đi chú ơi có mấy có à. mấy ông ở kia nữa đấy à đây à ở làm làm ruộng đấy làm ruộng à. có chim nhiều con chim gì nhỉ chim à chim đấy chưa chìm mặt đi mọi người chìm mặt đi rửa dạ, màn đi không thấy con chim trò con chim cú mèo kinh rồi con chim cú mèo đấy con chim trò màu đấy à cú mèo trò màu dạ, này là mình tôi này tôi ờ rửa mặt đi ừ. không phải rửa mặt đi chú phải rửa mặt sao đâu cầm cái chú chú rửa mặt đây lên lên thời mình tôi rửa không quá rồi có thế muốn nổi cái cháu à, mệt thế cái nước này ở đâu ra đây nước này uống được mà à thế à ở trong khe núi đấy wow mát nhờ lạnh nhờ, cái này mà tắm là thích này mà tắm ở đây thì không cửa chuồng được rồi đó với cháu thôi bây giờ mình chơi đi cửa cái nước tàn cái đó là cái suối này mát cực kỳ nữa cảm giác như kiểu mình ờ, được ờ, thưởng thức một que kem hay là mình ờ, cảm giác như kiểu ngồi trong cái cái hồ nước màu đá kiểu rô mốt mát đi rồi đấy cháu này đã đi tìm được cả dưa chuột rồi ừ. nhưng mà quả đất đấy như muốn tay rồi đâu đâu ăn hết rồi còn ôi rồi ôi thế đi tìm thôi bây giờ mình đi tìm thôi à, đi đâu cái một tể vô chứ ha bé cả khi mùa đẻ ha chắc là chú phải đứng đây một chút nó nóng quá đi tí về thì đường không có à tí về là chỉ cần chạy thôi ừ. uh, cái cháu chạy đấy chú sao chạy được nữa đứa ơi, đừng đi dốc thế nhỉ uh. <laughs> Xung quanh co và mấy quả đồi nhé Sắp đến quả cái chuồng À thế à Thế kia kia nó mà Cháu mình đi À Cháu này là có cái áo của cầu thủ đá Nguyễn Quang Hải cầu thủ uh, sút chân trái như à, Messi đấy rửa mặt á rửa mặt đi mọi người rửa mặt đi Kiểu đi rất là trơn Đi cẩn thận là trượt đấy Không phải trượt chuột Quả nào Quả nào này đi ờ, hết gần 10 phút rồi mà vẫn chưa đến nơi Ôi Chắc tầm khoảng còn 2 Tiếng à Ờ 30 phút đấy uh. Không đến nhưng mà Không đến chắc Nhưng mà các cháu đi quen như chú không đi quen Từ bên kia kìa Bên sao bên này À nương nương nhà mỉ ở trong này đúng không? Trên kia Ui còn trên kia nữa Nhưng mà đi đến mà Ui. Sắp đến rồi Sắp đến rồi Đi để các cháu động viên mình đấy Đi không nghỉ đi mệt Thì cháu là không biết mệt Cổ của mỉ đây à. Dưới này cũng có À có Mỹ đúng không? Đây cũng phải mà hơi xa nhỉ? Ờ Thôi bây giờ chú cháu mình đi tiếp nhỉ? Đi tiếp Rất là mát Có rắn á? Không có, không có đúng không? Có cây nhiều Có cây nhiều nhiều đúng không? Có muối, có con vắt không? Có Ui rồi Chú sợ lắm À thế à? Ừ, mà lấy Chè cho cánh Đây nấu ừ. Đúng rồi Đến đây nóng một chút đấy Không phải chỗ này mát rồi Ui đi đến tạc kia còn nóng hết cả rồi Cháu bảo đi đến chiều tối về thì chết đấy không còn hết này chứ Thế ăn quả nó đủ Ừ Chứ quả dưa Không biết quả nó đủ Quả dưa, quả đào Chú tên gì hết chú? Chú tên Giang mà Có mà tên Tình không mày ạ? Ừ đúng rồi Hoàng đấy Chú Tình nữa Không uh, Sông khe này mát thế đấy Lạnh Không hai chú không về ấy Không tối rồi về rồi Nhà này nè Hai chú sao không về Hả? à, hai chú ấy ờ, bận việc nhà rồi vợ con ở nhà rồi hai chú không đi được sao hai chú hai chú kia vừa về một lần rồi ờ vừa về một lần ờ về một lần hả? ừ. chú ạ chú về khoảng ba lần ờ không phải ba lần đâu nhiều lắm đúng rồi đấy nhiều không biết lần nào ủa cây to này bị chặt mát nhỉ ôi ừ. chỗ này nắng rồi nắng rồi nắng nắng đến tận cả dưới chuột Ừ. ngô của mình kia ừ. ngô của mình rất là xanh mà ngô à xanh xanh kia xanh xanh kia ui tổ chim kia này đúng đúng ui tổ chim kia to đấy Nhá. hả? Nhưng mà không ở rồi Ờ, à, có con rồi Đúng rồi, có con Chim to kia Ừ Chụp đi chú Ồ ờ, đúng rồi Ờ, cao thế Nhưng mà tổ tổ chim gì? Tổ chim, con to to đấy Con lên đen đấy á? con là con con bé và muốn muốn chân ơi muốn chân cái này xoài chua xoài được đấy là chua chua ôi chụp con kia con nào con kia chim á không ui chụp con kia à con nhện con nhện đây con nhện to này chụp đi con nhện rất là to u nó đang răng tơ nó bay đi không. ok nó không ném không để bé được chụp ném nhỉ Đấy, con nhìn răng tơ này Rất là to Không rồi Kìa nó, kìa nó Không rồi Đến phía bên này đi ờ, qua vườn ngô mấy cây xoài thì ờ, Thấy các cháu bảo là bà con ờ, đang làm ngô và quay đi Để chụp cho mọi người xem làm ruộng ấy Ngô, ngô của mình à? À, à cháu bảo đang làm ruộng đây thôi Quay Ừ. À đấy Chào chị nhá dạ. À bốn con cuốc của mì đấy à cứ lấy trâu là dẫm đi dẫm lại lấy cuốc cào, xong là cấy được ngô của mì à ngô của mì đây à ngô của mì đang uh, bắt đầu lên này chưa chưa thu hoạch à cứ vần đi vần lại này thôi đúng không không có biết tiếng uh, kinh không Thế cháu không biết thôi đi bay đấy nó nó nó bắn đuôi vào mặt đấy ừ, đi đi đi đi, đi. đi. đi. ở ờ, trên này là không không mang máy cày được mọi đi đường rất là khó luôn đi bộ với các cháu mà mình à, không có sức luôn đấy đây là bà con đa số là là lấy trâu cứ dám đi dám lại xong là mình cấy đâu đi tìm dưa chuột đi tìm dưa chuột đấy đâu à đây đây đây chín quả dưa chuột đây này đâu quả dưa chuột đâu chưa chưa chưa đấy thế là nói dối chú à vâng. làm chú cứ hứng lên dạ, chào cháu nhá à. Rồi. Ờ, ờ. Muốn lên đâu tập bé à? Chuyện chuyện này ta. Muốn lên đường dây. Mà không biết chú có biết tình không? Có mà. À đi cảm thấy xa mọi người à đây rồi đây rồi chưa đây rồi có quả chưa thấy đâu đâu đâu ô đúng rồi ngon chính xác còn bé ăn được chưa rồi thì đói quá <laughs> đúng rồi dưa dưa đồng bào mông trồng thì cháo ăn nhiều rồi à thế à ừ. chú ơi chú thì được một cái rồi ừ. một quả này là một cái ngon rồi một cái gì hai mất hai một cái gì chứ à thế à À dưa dưa nhà cháu ấy. Ồ, oh, ngon nhỉ. <laughs> Còn dưa, dưa nhà cháu thì nó thì xanh xanh lại đen đen. Ừ, xanh xanh lại đen đen. Dưa của À nó dài hơn đúng không? Dưa của chú này kia lại lại lại to hơn. To hơn. Thế cháu đi vào với chú chú xem nào. À đấy à? Có cái to bằng này đấy. Ừ. À mẹ ơi, đẹp mà mẹ mình ngửi màu trắng. À, dưa màu trắng ngon nhỉ. Ừ. Để cháu giảm được rất nhiều. Cháu ăn đi. Hôm nay tí nữa chú cháu về ờ, chú để phát kẹo cho mọi người nhé phát kẹo cho mọi người cảm ơn ờ, các cháu dẫn chú đi toát hết mồ hôi rồi à? <laughs> sáng nay có ăn không không không nào à no à nó đi làm ruộng à nhà này ừ. nhà này hơi chết mẹ à, à? Ờ. ừ. nhà này không có mèo à, à? nhà này à ừ. như nào có bố ơi cô còn bố ơi mẹ à, chết mẹ mất rồi dạ. Cái nhà cháu là nào? Ở trên kia. À, trên này à? Vâng. vâng. À, bố tên là gì bố cháu? Dạ, mất. Dạ. mất nhưng bố mất vì cái gì? Ờ, Biết không? Mẹ mất. Mẹ mất này. Dạ. À, mẹ mất vì gì ấy? Ờ. Cái con mẹ cháu bé bé tối lúc... Mẹ cháu mất vì ốm này. Bé được À, ốm. Ờ, uống, uống rượu. Chết rồi. Uống rượu sao? À, uống rượu xong bị cảm. Uống ừ. rượu xong nó uống rượu xong bị bị ốm này. À. Đau phổi. Đau phổi. Dạ. Thế mẹ có mất năm cháu bao tuổi biết không? <laughs> Em 12 tuổi Anh hả? Cháu à? Em đấy tôi đó Cháu ờ. à À đây có quả đào đây cô đang uh, chiều uh, Cháu đang chèo uh, à, vật đào cho mình tôi bảo là chưa chưa chín mà ăn ngon đấy cả Ngon lắm à À thế à? à. Đây là hình như là Một cổng, bao cả con, phải à, lãi Bây giờ Em hãy quả to nhá Đôi chim quả nó rất to Thấy có quả dứa luôn này ừ. nhiều lắm Chú cầm đi Ừ Bố là Ừ Đấy, ấy. ăn nữa không ấy Có lông đây anh tao là phải sợ đến nở mà Làm sao để chúng nó hết lông được Lao chúng nó hết lông đi Lao Lao đi Lao vào quần đi Sao nhỉ? ta đi quần bẩn Tao đi chơi chứ nhỉ? À? Con lao vào quần Đây, chú nhìn này Ui, chiều kiểu giỏi đấy Cháu chiều rất giỏi Chú định tìm được một cái Đấy, của, à, của nhà nhà cháu, này dưa như này à? Vâng. Đúng À, quả này nó ngọt hơn à? Ừ, nhưng mà ngon mà có nước ngon có ngon nước nhau ngon giống nhau mà có nước nhiều hơn kiểu này nè, nè, cháu ơi chú mà ai bảo cháu suốt à, ngày rồi. cháu okay. Ôi Ôi, đây rồi đấy lông nó rồi ừ. đâu rơi đâu rồi ừ thì không thế rồi cuối cùng không thế thì thôi thế là các chú chú ăn quả này em để chú ăn thử quả này nhá ờ, à? ngon nhá nên là các mình thêm bột sao một ca nên nên sao nên là ca rất là nhiều dưa và đây là có cả ngô luôn nhiều lắm dứa này đào không thiếu à dưa này màu xanh hơn mọi người lạ lạ thử nhé ở dưới sướng sướng nước <laughs> ừ. chú ăn này dưa này sắc già nhỉ ừ. nhưng nhưng chú ăn cái, cái vỏ này vào thì ăn không ngon này. đúng rồi nó nó chát chát con mấy cái bé bé thì lên ừ. không cần quả đau rồi nó hơi nhạt ừ. nó không ngọt như quả này ừ. ăn nó không, không ngọt như quả này đâu mọi người cái cái quả dưa của nhà cháu ờ, xuống này ăn nhạt, có nước nhiều nhưng mà nó nhạt Ăn cái vỏ nó chất chát ừ. Nhiều nước nhưng mà nhạt lắm ừ. Có cái còn to ừ. to Chú, chú về nhà chị mỉ, chị mỉ mấy lần đấy Ba bốn lần rồi Ăn đi con đi ờ, à. Có quả còn to bằng cái tay của chú ấy À thế à Ui Thế nào chú thử quả đào này nhá đi về đi ui quả đào này chú chú chú thử xem nào đấy có ừ. con gì vào đấy sâu đúng dạ tôi ngọt nhỉ ừ. đào rất ngọt luôn ui dạ ừ. ôi cái con sâu ăn ôi con sâu ăn không lấy được quả này nữa ờ, quả này ờ, quả đào là chín rồi chín rồi nhưng mà xanh mà ngọt thật đúng rồi xanh nhưng mà rất là ngọt mọi người chưa chín đâu là chín để Giang nghĩ là rất là ngọt luôn Bây giờ thì lấy cũng được nữa rồi À Sao? Không phải về đi Toàn ừ. em À khó lấy khó lấy Thôi ăn nếm về thôi ngày mai ngày mai ờ, nào chú bảo đi vặt cho chú nhá Vâng Để nó chín chín đi đã Được Đúng rồi Thôi thế chú cháu mình về nhờ ừ. Đi vâng. Chú đi làm ừ. này nữa chú còn về nữa không Còn về mà Về mà chú ờ, mì để làm ờ, trùng lợn này bắt lợn cho mỉ nữa mua con lợn cho chị chị mỉ nuôi ờ, đi đúng rồi đi mua bao nhiêu con cho chị mỉ nuôi khác không phải lo đó nó mơ đây mà nó ba con mà chú ừ. ôi yeah dạ nha yeah. Dạ. nào đều mà tôi là cá ai giờ rồi nhờ ui rồi cái này to quá trong đó đâu tôi đây ở ờ, đó là sai sai cha chào chứ này có chứ này chứ anh chị tụi nó này là chú ấy nha ừ. ờ. chú ấy quá, mà quá. chú cho ừ. hai em kia à anh dạ. dạ, dạ. em kia chào được ừ. cậu chào đi cháu ơi ừ. thế là to có đây là nóng mệt quá nghỉ ở đây à, với các cháu tí ăn dưa xong hết rồi một chút nữa thì à, giang với các cháu là sẽ về được một buổi trải nghiệm nhiều được một buổi nghỉ lúc này Giang sẽ ờ, đi về cùng các cháu ờ, đây Hôm nay được ờ, một buổi trải nghiệm cùng các cháu nhỏ ở đây, phần rất là vui thật sự hôm nay thì Giang rất là vui khi mà được các cháu dẫn đi trải nghiệm Đi nương rồi là đi ăn dưa, rồi ăn quả đào rất là ngon, rất là thú vị Mỗi tuổi là cái thời tiết nó khá là nắng đấy rất là mệt mình Thì Giang chắc là cũng phải về thôi Thì Giang cũng xin phép là kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay à, một cái buổi trải nghiệm rất là thú vị à, xin chào dạ. hẹn gặp lại tất cả à, mọi người ở video sau nhé bye bye chào mọi người đi nhỉ có chào mọi người nhá